Uh, ok, xin chào cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel NN TV của mình thì, uh, Tiếp tục clip hôm nay thì uh, clip trước thì mình cũng nói với anh em là Tại sao mà kênh của mình không làm về cần HIV nữa uh, Cần HIV của anh bán rồi phải không Hay là cần HIV của anh đâu rồi Nhớ cần HIV quá các thứ các thứ Thì mình cũng tiện thể là mình cũng uh, suy nghĩ rất là lâu rồi Mình cũng chốt luôn ở ngay một cái clip này cho mọi người xem thì cũng rất là may mắn là hiện tại mình đang vào nick rồi mà mình có sẽ nói về lý do là tại sao mình không ra video về cần HIV và mình cũng không ra video nó gọi là liên quan cần HIV gần một hai tháng nay rồi đúng không <coughs> thực, thực, thực sự thật là sao thì những clip này thì à, mình sẽ nói rõ với anh em cho anh em hiểu và cái tình trạng game về cái vấn đề nó bây giờ như thế nào giờ và trước khi anh em xem thì đừng đừng có tiếc gì ấn vào nút like giúp mình ok nhớ ấn vào nút like ủng hộ mình tiếp tục ấn vào nút like ủng hộ mình để kênh nó có đề xuất lại và kênh nó sẽ nó lại tương tác mạnh như trước ok thực sự kênh bây giờ của mình là còn ít view ít hơn cả những cái lúc mà 15.000 người đăng ký cơ thế là mọi người hãy cố gắng uh, là ủng hộ mình cách là bỏ ấn like ấn like hoặc là ấn dislike được những cái chỗ nào mình chưa những chỗ nào mà mình gọi là mình đang còn thiếu sót thì anh em muốn dislike anh em comment bên dưới mình sẽ sửa ok cảm ơn mọi người ờ, đây cần IV thì cuối cùng mình cũng vào được nhưng mà lý do tại sao là mình bấy lâu nay là mình không làm cái clip cho anh em xem vì hiện tại thì Tamobi nó ra chức năng nó gọi là đăng nhập nhiều hoặc đăng nhập sai hoặc là đăng nhập liên tục ở một cái chỗ nào đó thì nick sẽ bị khóa dây và khóa căng nhất là 600 giây 600 giây thì tương đương với 10 phút thôi anh em ạ 10 phút và có thể nó sẽ quá dây liên tục luôn vì bên bên kia nó đang nhập liên tục luôn thì mình cũng nói luôn ở ngay clip này là cần hiv của mình đang bị đăng nhập ở một nơi khác uhm, chắc các mẹ đã chán luôn tên nhân vật hay tên tài khoản của mình như nào nick nào cũng thế thôi mình toàn đặt chung cho nó đẹp ok nó tạo nên cái thương hiệu cho mình à, và mình cũng biết là bao nhiêu người xem kênh của mình thì kiểu gì cũng có phải vài người đăng nhập vào cái nick cần NDB của mình và cái clip này thì mình cũng nói thẳng với anh em luôn nói thẳng cho anh em biết và nói những người mà đang đăng nhập nick của mình đó thực ra thì anh mọi người ghét mình thì cũng được ghét thì thôi vào dislike clip cũng được còn nick của mình thì nói chung là đăng nhập vào liên tục thì mình không chơi nick này thì mình có thể chơi nick kia đấy đơn giản là như vậy thôi nhưng mà mình vẫn cứ muốn là anh em sống làm sao nó gọi là ấy chứ nhiều rất là nhiều người bị đăng nhập chứ không phải mỗi nick của mình đâu hôm nay mình lên Facebook thì mình cũng tải một cái file của bạn nào đó về đến tận 500 nick bị đăng nhập liên tục và toàn là 130 mới lại VIP thôi trừ khi là người ta có bản nó gọi là tự ngắt úp thì người ta may ra còn thoát được cái đăng bị khóa dây đấy đó giống như cần HIV của mình đây bị khóa rất là lâu rồi ít nhất là một tháng nay rồi mình cũng chưa ra clip của cần HIV anh em có thể xem ở ngay cái list video của mình xem có cái gì liên quan là cần HIV không hoặc là lâu lắm rồi hoặc là có thể mình chui vào được từ 600 giây cách đăng nhập duy nhất là anh em có thể đợi đến lúc còn một giây để anh em ấn đăng nhập thì may ra anh em lọt được vào đăng nhập thôi còn không anh em vẫn bị khóa mãi mãi giây nếu mọi người ấy. đấy thì mình cũng đăng lên facebook rất là nhiều rồi đúng không mình đăng lên facebook rất là nhiều là bạn nào đang ờ, login app của mình thì có thể có thể là cho mình xin có thể là cho mình uh, thủy đi hộ mình cái Ok Chắc là đăng nhập Mình nghĩ là đăng nhập trước Tết rồi Thì năm năm cũ qua rồi Thì năm mới đến rồi thì Chuyện năm cũ thì có gì anh em mình mà có gì sai sót với anh em Thì anh em bỏ qua và đừng có đăng nhập nick của mình Đến tận Nó gọi là đến tận Đến tận hơn một tháng rồi không vào nick rồi Mà cũng chả hiểu anh em rảnh bỏ tiền ra mua VPS Nói chung là rẻ mấy chục nghìn, một trăm nghìn Để đi uh, phá người khác nói chung là 100 nghìn đấy anh em bỏ ra đi nhận úp thuê cho một người là 50 nghìn một tháng thôi 10 người anh em được 500 nghìn rồi đó nói chung là có nhiều cách làm ăn chứ không phải đi phá người khác phá anh em có trả được gì đâu đó nhưng mà cái cái, cái nói chung của mình ở đây á, là năm cũ qua rồi những gì sai sót của mình á, thì em có thể bỏ qua đó năm mới rồi mà còn còn đi lôi chuyện năm cũ đi lôi login ác của mình nó gọi nó gọi là trẻ con lắm nếu anh em nào mà đang login mà chính cái người đó mà đã, đang trẻ con đó thì trẻ con thì người ta hay hiếu động thì thôi kệ nhưng mà đây mà người lớn mà phá phá người khác á, thì cũng chả có gì hay ho lắm đến tận hơn một tháng gần hai tháng không vào đường được nick thì anh em có thể hiểu đấy đúng đồ này vẫn như vậy luôn có chơi được cái gì đâu úp thì bị khóa dây đăng nhập vào bị khóa dây thì có làm cái gì đâu đó vẫn 105 bao nhiêu phần trăm đợt đấy bây giờ vẫn bằng cái phần trăm nè con siêu xe đây sói đây đó yên vẫn còn 7 triệu 5 yên đây cái đợt ấy sự kiện vẫn còn đồ ở trong dương luôn này mọi người này lần đấy mình chui được vào mấy giây thôi đó vì sao thế là vì sao mình cũng không vào được nick để làm clip cho mọi người xem nếu là nếu là mình anh em sau khi anh em mà xem xong clip này á mà ông nào đang login app của mình thì có thể cho mình xin mình nói cho lòng luôn cho mình xin hoặc là nói tất cả với anh em vì tất cả anh em đều theo dõi kênh của mình thì đều biết là cái tài khoản nick này là cần anh HIV luôn Đ tên tên tài khoản và tên nhân vật nó y hệt nhau giờ thì anh em chỉ cần nhập mật khẩu lung tung và anh em đang nhập đó chỉ nhưng mà sau khi anh em xem clip này những người ghét mình hay những người thích mình thì cho mình xin nói hẳn một câu là xin là đừng có login ác của mình nữa ok ờ, có những gì sai sót anh có thể comment bên dưới mình sẽ đọc mình hay đọc lắm mình hay đọc hết tất cả comment của anh em ok những cái clip những cái comment chửi hay những cái comment nó gọi là thích hoặc nó ghét thì mình đều đọc hết nói chung là tiếp tiếp nhận những cái thông những cái lời bình luận của anh em nhưng mà mình không bao giờ bỏ qua những lời bình luận của anh em ok còn những anh em nào hiện tại mà đang kiểu đang login app của mình nói thêm câu luôn là xin nha hoặc là năm cũ rồi thì thì anh em bỏ năm mới rồi thì anh em bỏ qua chuyện năm cũ đi ok kiểu mất cái lồng đèn năm lượng à, một nghìn lượng năm lượng chứ ok năm mới rồi 2019 rồi những cái nó gọi là những cái chuyện gì 2018 hay là 2018 này từ đợt đầu cuối năm 2018 thì mình đã bị login rồi nói chung là năm mới rồi thì những cái chuyện năm cũ bỏ qua ok anh em nói chung là mình vẫn làm clip cho mọi người xem thì mọi người cũng đừng phá mình lắm và nói chung là đừng đừng có lạm dụng cái kiểu mà Demobi nó đang kiểu để quá như này mà anh em cũng đi phá người khác mình nghĩ là phá như vậy cũng được gì đúng không mất tiền thuê VPS này mà phá nhiều người thì anh em phải, phải thuê nhiều VPS này nói chung số tiền anh em đó bỏ ra đầu tư vào game chơi một cái nick gì đó đầu tư vào cái nick của mình cũng còn vui hơn mà đi phá người khác như vậy ờ, thực ra thì mọi người nhiều thằng nó không vào nick thì nó cũng cay á nhưng mà anh em nghĩ như vậy có vui không anh em nghĩ là anh em phá người khác người ta người ta người ta tức người ta như vậy thì anh em có vui không vui anh em vui được lâu không đến khi mà anh em lớn lên mình không phải không phải nói đạo lý nữa nói sầm lồn thôi đây là nói sầm lồn tí thôi nhưng mà đến khi anh em lớn thì anh em mới hiểu là phá phá cũng chả được gì nói chung là mình bây giờ chưa lớn lắm vẫn kiểu thanh xuân nó gọi là à, còn à, còn trẻ lắm mới có 20 tuổi đầu thôi nhưng mà mình, mình cảm thấy là mình, mình chưa bao giờ phá ai ví dụ nhá ví dụ mình ví dụ thôi mình cũng là một đại lý ninja đúng không ok thằng nói chung là thằng trung nó đo đi ví dụ thằng chung nó đo đi hoặc là thằng phong 3d đi Bây giờ nó cũng làm ninja cùng hai thằng lúc lúc mà ba thằng đỉnh điểm làm cùng nhau á nó gọi là sấp xỉ cách nhau cũng một nghìn hai nghìn sắp thôi chả nghĩa giờ mình cay thấy thằng kia uh, ad vip làm clip nhiều view chẳng lẽ mình lại đi login tài khoản đó nó cũng làm clip nó cũng lộ tài khoản chẳng lẽ mình đi login nó không login có được cái gì đâu nó không chơi những ngày nó chơi đến kia nhưng mà thực ra đích chính của mình thì mình vẫn thích chơi hơn nói chung là vẫn có cảm xúc làm clip hơn nói, nói chung là nói chung cuối clip này á, tổng thể clip này là mình chỉ muốn nói anh em là uh, đừng phá mình nhé có gì mình sai sót thì anh em comment thì bỏ qua cho mình còn nói chung không, nói chung nói chung lắm thế còn mẹ mày ừ, nói chung là thôi nói chung nói chung lần cuối nha nói chung là anh em chả đến phá ai đâu hãy chơi game một cái nó gọi là vui vẻ đi đừng có bực tức ai mà đi login ác của người khác làm gì ok đó năm mới rồi vui vẻ lên chứ không phải vì thù hận nhau mà login ác nhau đâu nha mọi người nha ok và cũng gửi đến những cái bạn đang login ác của mình là <laughs> tha cho mình nha <laughs> buồn lắm không vào được nick chơi buồn lắm Mẹ chơi con Leon 39 nhiều Chán quá Mẹ nhắc cái Leon 39 còn clip úp sói nha Quên ok Clip của mình đến đây thôi Mọi người nhớ để lại mình một like ủng hộ mình Và nhớ nút ấn nút đăng ký và nút chuông Để theo dõi những clip mình ra nha mọi người Ok Clip sau sẽ có clip nâng sói nha Ok cảm ơn mọi người đã xem video của mình Bye bye